Hi, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Giang MMO. Và mình là Hoàng Giang đến từ khóa xem golf. Và trong video ngày hôm nay, Hoa Sen sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng như review đánh giá cho bạn một dụng kiếm tiền ngay trên chính điện thoại của chúng ta luôn nhá. Và ứng dụng này có tên là Mirobot. Thể thêm đây là một ứng dụng của công ty cho thuê robot để tự động hóa dây chuyền sản xuất. Thì ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản New Robot hoàn toàn miễn phí như thế nào nhé thì đường link đăng ký tài khoản mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nhé. Khi bạn click bấm chọn vào link đó thì sẽ hiện ra một giao diện đăng ký tài khoản giống như thế này. Thì đầu tiên nhất các bạn tiến hành điền họ tên cho mình nhé. Họ tên các bạn viết hoa không dấu và trùng với tên trên thẻ vật lý của tài khoản ngân hàng của bạn ha. Tiếp đến là email này, rồi số điện thoại. Bạn tiến hành điền số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta đi vào nhá. Rồi cái tiếp là mật khẩu này và mật khẩu giao dịch mật khẩu giao dịch ở đây là mật khẩu để các bạn tiến hành nạp rút tiền nha nên các bạn phải nhớ ha và cuối cùng là một người giới thiệu thì các bạn điền cho mình là 0902 863 662 cho mình nhá xong các bạn bấm vào đăng ký để tiến hành tạo một tài khoản New Robot hoàn toàn miễn phí luôn nhá thì ok sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn tiến hành đăng nhập như bình thường nhá thì đây chính là giao diện trang chủ của New Robot thì ok bây giờ chúng ta sẽ lướt thử một vòng để xem thử xem web này có gì nhá ok có các loại robot khác nhau này đó robot 4 robot 4 vip này ok và loại robot cao nhất là robot bài Thiếu đầu tiên nhất các bạn quan sát này là robot 1 ấy thì đây là sản phẩm của nhà khoa học người Mỹ David Hanson. ông đã thiết kế Einstein với 48 cơ mặt giống hệt cơ mặt con người sử dụng 32 cơ thần kinh vận động một cách linh hoạt thì đây nhé số tiền đầu tư tối thiểu của bạn là 100.000 đồng còn tối đa là 220.000 đồng và chúng ta thuê trong vòng một ngày nhá và để tiến hành thuê thì bạn bấm vào tham gia ngay này sau đó tiếp tục bấm vào thuê ngay cái này sẽ là một giao diện như thế này các bạn tiến hành nhập số tiền đầu tư vào nhé ví dụ như vừa nãy số tiền đầu tư tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa là 220.000 đồng thì bạn tiến hành nhập cái khoảng tiền dao động từ 100.000 đồng đến 220.000 đồng đó nhá rồi các bạn có thể tích chọn và mua kèm sạc dự phòng này đó thì ở đây các bạn lưu ý cho mình nhé là sạc dự phòng ấy giá mua sẽ bằng 10% giá thuê robot nha. Và sạc có công dụng kích hoạt khi robot hết pin mà chưa kịp vào sạc để tránh robot ngừng hoạt động và không đạt được tiền ha Và sạc dự phòng thì dùng được thêm 24 tiếng. Tiền thuê sạc sẽ được hoàn trả lại ví khi kết thúc hạn thuê robot nha. Ok, tiếp theo các bạn tiến hành điền mật khẩu giao dịch lúc chúng ta đăng ký tài khoản hạn. Và đây có một lưu ý này là sau khi hết hạn đầu tư ấy, thì họ sẽ trả tiền gốc và lợi nhuận cho các bạn nha. Và đây cụ thể là khi mình đăng ký gói robot 1 ấy, thì thời hạn đầu tư là một ngày đấy thì sau một ngày họ sẽ trả cả tiền gốc lẫn lãi cho chúng ta nhé đó cuối cùng các bạn bấm vào xác nhận để tiến hành thuê thì đó là đối với gói robot 1 tiếp theo là gói robot 2 thì số tiền đầu tư tối thiểu là 500 000 đồng và tối đa là 1 triệu và thời gian thuê là 3 ngày các bạn muốn thuê thì các bạn bấm vào thuê ngay nha kế tiếp là robot 2 VIP thì số tiền đầu tư tối thiểu cũng như tối đa thì giống y hệt robot 2 chỉ khác là số ngày đầu tư tăng thêm một ngày là 4 ngày đó rồi robot 3 này robot 3 vip này ok vân vân và mây mây cuối cùng là robot 7 là robot cấp cao nhất thì số tiền đầu tư tối thiểu là 150 triệu nha còn tối đa là 1 tỷ ha và thời gian đầu tư là một tuần tức là 7 ngày đấy đó thì đó là tất cả các gói robot mà chúng ta có thể thuê có thể đầu tư được thì ok, đây chính là bảng chi tiết robot và công suất đào tiền ha. Hay chính là bảng lãi suất khi chúng ta tiến hành thuê robot đại hạn. Ví dụ như ở đây nếu các bạn thuê robot 1 này thì số tiền thuê tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa là 250.000 đồng. Thời gian thuê ở đây là một ngày nhá. Và công suất đào tiền với robot này là dao động từ 10.000 cho đến 24.000. Nghĩa là sao? Là một ngày các bạn sẽ có lợi nhuận là từ 10.000 đồng đến 24.000 đồng nhá, tùy thuộc vào số tiền bạn thuê này. Đó. Tương tự thế là robot 2, số tiền thuê dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu và chúng ta thuê thời hạn là 3 ngày thì công suất đào dao động từ 45.000 đồng cho đến 120.000 đồng. Rồi robot VIP 2, robot 3, robot VIP 3 cũng như là robot VIP 7. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nha. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu cho bạn mục nạp rút tiền nhé. Các bạn bấm vào nạp rút ở góc cuối màn hình này. Thì trước khi nạp rút tiền ấy, thì bạn tiến hành thêm tài khoản ngân hàng cho mình nhé. Và để thêm tài khoản ngân hàng như thế nào, bạn vào mục của tôi này. Sau đó các bạn kéo xuống một chút này. Đó, thì đây sẽ có phần thông tin ngân hàng này thì bạn tiến hành điền tên ngân hàng vào nhá ví dụ như là mới banh này Vietcombank này hay Techcombank vân vân và mây mây kế tiếp các bạn tiến hành điền tên chủ tài khoản vào nhá là viết in hoa không dấu trùng với tên trên thẻ vật lý của tài khoản ngân hàng của bạn đấy và tiếp theo các bạn tiến hành điền số tài khoản ngân hàng của bạn vào và nhấn vào cập nhật để chúng ta tiến hành thêm tài khoản ngân hàng vào nhá sau khi thêm tài khoản ngân hàng xong thì bạn quay trở lại mục nạp rút này đó và bấm vào nạp tiền thì ở đây các bạn tiến hành điền số tiền cần làm nhé cũng như là mật khẩu giao dịch lúc chúng ta đăng ký tài khoản ha và cùng bấm vào gửi yêu cầu để tiến hành nạp tiền thì đó là cách nạp tiền tiếp theo cách rút tiền này sao các bạn bấm vào rút tiền này thì ở đây các bạn cũng điền số tiền cần rút này còn ngân hàng tên tài khoản cũng như là số tài khoản thì vừa nãy chúng ta thêm rồi nên sẽ tự cập nhật và mật khẩu giao dịch lúc chúng ta đăng ký tài khoản đấy và cuối cùng cũng nhấn vào gửi yêu cầu để tiến hành rút tiền nha ok kế tiếp mình sẽ chia sẻ review cho bạn mục lịch sử này các bạn bấm chọn vào này thì ở đây có lịch sử nạp tiền cũng như lịch sử rút tiền nhá hiện tại thì mình chưa làm cũng như chưa rút nên chưa có gì nhá đó ok tiếp theo nữa mình sẽ review cho bạn mục nhóm hội này các bạn bấm chọn vào này thì ở đây hiện tại chỉ có mỗi mình mình thôi còn sau này các bạn mời được nhiều người họ đăng ký qua đường link giới thiệu bạn ấy thì ở đây sẽ có danh sách tất cả những người dùng đó nhá rồi các bạn có thể lọc này đó Đến đây thì rất nhiều bạn thắc mắc là chúng ta lấy đường link giới thiệu đâu đúng không? Các vâng, bạn truy cập vào mục của tôi này. Đó. Thì đây này, đây chính là đường link giới thiệu của bạn này. Như đây đường link giới thiệu của mình có mã chính là số điện thoại của mình luôn nhé là 096 117 0595 đấy. Thì bạn tiến hành nhấn vào sao chép này để gửi đường link giới thiệu này cho bạn bè người thân hoặc bất kỳ ai khi họ đăng ký qua đường link giới thiệu của bạn ấy thì bạn sẽ được nhận hoa hồng nha ok kéo xuống một chút này thì sẽ có một thông tin đầu tư này ở đây sẽ có vốn hiện tại cũng như lợi nhuận và tổng này hiện tại mình chưa đầu tư gì cả nên ở đây vẫn là con số 0 nhé còn nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào, ví dụ như trong quá trình đăng ký tạo tài khoản hay đăng nhập với New Robot hoặc kiếm tiền nạp tiền rút tiền thì bạn có thể bấm vào biểu tượng này nhé để tiến hành chat bộ phận hỗ trợ để họ có thể giúp đỡ các bạn ha. Các bạn điền họ tên này, rồi email cũng như là nội dung câu hỏi, thắc mắc vấn đề của các bạn và nhấn vào hoàn tất. Thì ok, như vậy là mình đã chia sẻ, giới thiệu cũng như là review đánh giá cho bạn web đầu tư thuê robot kiếm tiền như robot này. Thì ở những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ, giới thiệu cho bạn những ứng dụng hay website kiếm tiền khác nữa nhé. Hãy cùng đón chờ xem nhé. Tiếp đến là phần mini game, mình sẽ quay random ngẫu nhiên tặng thẻ cào cho hai bạn may mắn nhất ha. Thì ở video lần trước chúng ta có 63 comment bình luận hợp lệ nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nhấn vào Start để tiến hành bắt đầu quay này. thì chúc mừng bạn Minh Đức này bạn này sẽ nhận được 20k chuyển khoản qua Momo nha với số điện thoại là 0826 này 008 này đó thì mình tiếp tục quay ra đơn ngẫu nhiên thì bạn may mắn thứ hai nhá Ok và bạn may mắn thứ hai đó chính là bạn Phương Nguyễn Trúc chắc là Nguyễn Trúc Phương đấy bạn này cũng nhận được 20k qua Momo nha với số điện thoại là 0335 120 631 nha